Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam. Theo Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 7 có 591 ca mắc mới, BN2542026010, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp và 590 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 400, Long An 40, Tiền Giang 34, Đồng Tháp 32, Khánh Hòa 25, Phú Yên 22, Hưng Yên 8, Bình Dương 7, Cần Thơ 6, Bắc Ninh 5, Hậu Giang 4, Sóc Trăng 2, Đắk Nông 1, Bình Phước 1, Đà Nẵng 1, Nghệ An 1, Bắc Giang 1. Trong đó 500 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Hôm nay có 34 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 9 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca mắc mới, gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh, 3, Quảng Nam, 2, Thái Bình 1, An Giang 1, Kiên Giang 1, Đồng Tháp 1 và 1.616 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 1.229, Long An 77, Bình Dương 73, Tiền Giang 34, Đồng Nai 32, Đồng Tháp 32, Khánh Hòa 29, Phú Yên 28, Bắc Ninh 15, Bắc Giang 10, Trà Vinh 8, Hưng Yên 8, Quảng Ngãi 7. Cần Thơ 6. An Giang 5. Bà Rịa, Vũng Tàu 4. Hậu Giang 4. Vĩnh Phúc 2. Bạc Liêu 2. Hà Nội 2. Sóc Trăng 2. Gia Lai 1. Lâm Đồng 1. Thanh Hóa 1. Đắk Nông 1. Bình Phước 1. Đà Nẵng 1. Nghệ An 1. Trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 22.533 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai, có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Bắc Cạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên, Huế, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 3 triệu 809.856 xét nghiệm cho 9 triệu 29.725 lượt người.